thế là nói về cái bên ngoài á về tha lực cứu độ thì gần như lúc nào ngài bồ tát quán thế âm cũng sẵn sàng ứng thân cứu độ chúng ta trong tất cả tình huống của cuộc sống của mình nếu mình muốn nương nhờ năng lực của ngài để chuyển hóa tâm thức muốn nương nhờ năng lực của ngài để cứu độ về việc mà à, bệnh tật hoặc là những cái khổ đau bị kìm cộng tù tội vân vân giống như kinh điển diễn tả và những cái mẫu chuyện mà chúng tôi có nói có kể trong một số văn giảng ờ, khác á, là cái chuyện ở trong kinh nó có một cái đoạn là nếu mà bị ờ, bùa chú tức là những người mà bị bùa chú yếm đói thì khi niệm danh hiệu ngài Bồ Tát Quán Thế Âm bùa chú đó được quá giải và quần lại bổn chủ tức ví dụ như là bây giờ mình bị ờ, mình bị yếm bùa mà nếu mình biết cái cách xử lý theo cái câu niệm của ngài quán thế âm á thì mình được quá giải cái bộ chú đó đồng thời cái ông thầy mà yếm á ông thầy mà được nhờ yếm thì ông thầy đó cũng hết năng lực luôn và cũng là một cái chuyện thật chúng tôi được kể cô phật tử này thì cổ bây giờ cô ở bên mỹ rồi cổ tên là hương sơn thì cái lúc mà Hòa Thượng Minh Thiền á Còn sống Rồi Hòa Thượng có dạy cô Hòa Thượng giảng bản kinh phổ môn này nè Hòa Thượng giảng bản kinh Pháp Hoa Và tới cái phẩm phổ môn Hòa Thượng có nói tới cái điều này Và Hòa Thượng dạy rất là kỹ Tức là khi mà có cảm giác bản thân mình bị bùa chú Hoặc là người thân mình bị bùa chú Thì trước tiên là phải nhìn cái hình của một cái vị Bồ Tát Quán Thế Âm nào mà mình thích nhất để cái hình bóng nó được in trong não của mình rồi thầy bắt đầu để một ly nước trong trước mặt chúng ta bắt đầu vừa niệm ngày quán thế âm mà vừa tưởng cái hình của ngày quán thế âm làm sao mà cái hình ngày quán thế âm được hiện trong ly nước của mình là chúng ta bưng lên chúng ta giái nó là con tên gì tuổi gì pháp danh gì con đang bị bùa chú như vậy con bị hoạn nạn như vậy con không còn tĩnh tâm tĩnh trí để tu tập nữa thì xin ngài bồ tát quán thế âm biến ly nước này thành cam lồ để con uống vào con quá giải được cái nghiệp chướng bồ chú này để con được tĩnh tâm trịnh trí nương chánh pháp tu hành cho tới ngày được giác ngộ giải thoát thì quý vị uống vô là tất cả bồ chú tiêu tan hết còn nếu như cái người thân chúng ta bị mà chúng người thân không đủ khả năng làm thì chúng ta làm được người bạn một bên có thể làm được điều này thì mình giấy là bạn con tên đó tuổi đó nó bị cái nạn đó như vậy thì xin bồ tát quán thế âm biến ly nước là thành cam lồ để cho bạn con uống vào nó được quá giải thì người bạn mình sẽ được quá giải thì cô kể cái chuyện mà lúc mà cô còn ở quận 6 ở cái khu Phú Định á ở trong chùa Hội Tông chùa Hội Tông đó bây giờ bị quy hoạch không có còn tồn tại thì cô đang quét chùa như vậy thì có một cái ông thầy ông thầy đó là một cái vị thầy nó à, là thầy bùa mà rất là giỏi từ ở miền ngoài vào ở trong làng đó ông thầy là để ý cô từ lúc nào cô không hay và năng lực của ông thầy này gây gớm nó có khả năng là ban đêm dời cái đình này đi dời cái đình khác để cho dân trong làng cúng kiến thì năng lực ông này cũng gớm lắm cho nên đó là lúc mà cô đang quét chùa cô đang cầm chổi quét chùa thì ổng khiển một cái là bắt đầu có bỏ chùa bỏ chổi bỏ chùa và cứ đờ đờ đờ đẩn đẩn đẩn đẩn đi tới đi bộ tới nhà ổng và lúc đi bộ tới nhà ổng thì cổ cũng không tỉnh nhưng mà cũng may là được nương theo hòa thượng minh thiền tu tầm thời gian rồi thì cái năng lực công phu cô cũng có cô cũng biết cô bị vướng nhưng mà cô không thoát ra được thì cô thẳng tới nhà ổng cái ổng thấy cô ổng cười ổng đi tắm ổng đi tắm là ổng đã chuẩn bị làm chuyện không tốt thì liền khi đó cô nhớ lại cái lời của hòa thượng dạy cô ngồi trước bàn tổ ổng luôn rinh cái ly nước trên bàn tổ ổng để xuống đất bắt đầu cô ngồi cô niệm và cô kể lại là cô niệm rất là nhanh tức là cô niệm rất là gấp rút tại chuyện gấp rút rồi cô niệm lẹ lắm cô niệm mà cô tưởng tượng là cô niệm chưa quá 5 phút tức là ông chưa tắm ra kịp thì lúc đó là cổ đã tưởng được cái hình quán thế âm hiện trong ly nước liền rất là lẹ thì ra cô bưng lên cô cúng cô giái cô uống xong cái cô tỉnh vậy cô đi về cô đi về á, thì sáng ngày hôm sau á, ổng đi lại nhà của cổ tức là cái chùa hội tông á gặp cô này đang quét chùa cổ quỳ ông ông thầy cũng quỳ xuống nói coi thầy nào gỡ bùa cô và trước mắt là cho tôi xin lại xin lỗi cô và thứ hai nữa là xin cô cho tôi được gặp thầy của cô á để tôi lại xin lỗi thầy cô là cho tôi lại cái những cái năng lực cũ đi tôi hứa là tôi sẽ bỏ xứ này tôi đi tôi không bao giờ quay lại nữa vì bây giờ tôi hết sạch rồi không còn có khả năng làm điều gì nữa mà đây là tôi cả đời luyện bốn năm mươi năm trời của tôi nó mới được như vậy thì cậu nói là thật sự là không có thầy nào gỡ hết mà cổ làm như vậy cổ kể như vậy thì cái chuyện đó đã có trong kinh đức phật dạy mà thầy tôi dạy như vậy cho nên là khi xảy ra chuyện tôi làm như vậy là cô thoát mà chuyện đó chúng tôi áp dụng rất là nhiều người thành công tức là rất là nhiều người phật tử mà mỗi khi điện thoại tới với tôi mà kể chuyện bị bùa bị chú nên vậy vậy đó thì chúng tôi hướng dẫn làm gần như là là thành công tuyệt đối chưa có ai bị thất bại tất cả những người bị bùa chú đều được quá giải hết tức là khả năng của mình niệm được mình cứ niệm còn không mình phải nhờ một người bên cạnh và điều này quý vị có thể giúp đỡ cho những người thân của mình nếu chúng ta biết được điều này là tan biến hết mà ông thầy đó là cũng suốt đời không còn khả năng yếm được người khác đó là điều mà chúng ta thấy cái năng lực của Phật pháp và năng lực của ngài quán thế âm rất lớn một là chúng ta niệm cái câu danh hiệu ngài quán thế âm ha hai là chúng ta niệm bà chú đại bi nhưng cái quan trọng là làm sao chúng ta tưởng được cái hình ngài quán thế âm hiện được trong ly nước á thì như vậy là bây giờ cái người tu chúng ta muốn ứng dụng điều này ứng dụng này để làm cái gì để quá giải cái nghiệp chướng riêng của mình đúng không không nói tới cái chuyện bùa chú nữa thì năng lực ngày quán thâm cũng có thể làm chuyện đó ví dụ như người tu chúng ta thì có thể là 6 tháng chúng ta làm cho mình một lần chúng ta cũng nhìn một cái hình ngày quán thế âm nào mình thích nhất á, làm sao mình luôn nhớ nhớ cái hình bóng nó hoài trong đầu của mình thấy chưa thì thỉnh thoảng chúng ta lấy một ly nước trắng chúng ta để trước mặt để trước mặt chúng ta bắt đầu niệm và niệm thì chúng ta luôn tưởng cái hình ngài quán thế âm trong ly nước đó đi chúng ta cứ tưởng liên tục miễn làm sao mà hình ngài được hiện trong ly nước rồi á thì quý vị có thể cầm lên quý vị nói là con tên gì tuổi gì đó con pháp danh gì thì con đã theo đạo Phật con tu lâu nay nhưng mà con không thấy con chuyển quá không tiến bộ u mê tâm tối gì đó thì con xin ngài á là biến ly nước thành cam lồ để con tẩy rửa được tất cả những nghiệp chướng vốn có nơi con để con được khai mở trí huệ hiểu đúng chánh pháp mà tu hành cho tới ngày được giác ngộ giải thoát đúng không thì chúng ta uống già uống già thì tới trung bình là chừng 3 tháng hoặc 6 tháng quý vị có thể làm một lần cho mình <laughs> thử coi quý vị cho thấy một cái sự chuyển hóa lạ có chuyển hóa như vậy là nếu một người mà thường xuyên niệm danh hiệu ngày quán thế âm thì sao thì người đó sẽ không bao giờ bị nạn xảy ra trong đời này của mình bây giờ gặp nạn ngày đã cứu rồi đúng không bây giờ chúng ta niệm để chúng ta ngăn chặn cái tai nạn và những cái chuyện xấu ác tới với mình vậy là đi đứng nằm ngồi mà chúng ta niệm danh hiệu ngày quán thế âm bởi vì có thể thử nha những vị xuất gia thì mình à, không nói đi bây giờ những người cư sĩ nè như cư sĩ mà gặp một cái chuyện gì thật sự rắc rối trong đời ví dụ như giờ ngày ngày mai mình bị bị bị kiện vì cái chuyện gì đó mà mình biết vụ kiện này mình sẽ bị thua tức là mình không có khả năng vượt qua cái chuyện này thì nguyên một đêm nay quý vị thử niệm quán âm đừng có ngủ phải làm nguyên một đêm mới được <laughs> tốt nhất là ba ngày ba đêm trước khi vụ kiện còn mà gấp quá thì một đêm thôi một đêm quý vị niệm liên tục cho tới khi mà sáng quý vị bắt đầu chuẩn bị đi á, thì quý vị bắt đầu khấn giấy ngày quán thế âm là con đã thành tâm kính đảnh lễ ngài xin ngài từ bi sẽ gia bị thần lực để biến cái cái nghiệp xấu ác này quá giải được nghiệp số án này để con không bị vướng vào cái nạn kiện tụng gì gì đó thì quý vị sẽ thấy thành công và điều này chúng tôi cũng chỉ rất là nhiều người thành công có những chuyện mà thấy gần như chết rồi nhưng mà họ niệm cũng thành công và trong một số những người mà ờ, được chúng tôi hướng dẫn trị bệnh á, thì những người nào á, mà cái kết quả trị bệnh nhanh á, thì những người đó mà tôi hướng dẫn niệm ngày quán tham họ niệm tốt lắm họ nói họ niệm cả ngày lẫn đêm có những người mà khối u ung thư rất là lớn bác sĩ không mổ được nhưng mà họ vừa ăn họ vừa ăn uống theo phương pháp dưỡng sinh để trị bệnh và họ vừa niệm á thì gần như kết quả tuyệt đối kết quả tuyệt đối những người nào làm biến niệm á, thì nó có kết quả mà nó rất là chậm thậm chí là không có không hết bệnh à, những cái chuyện mà lộn xộn trong gia đình những cái chuyện rắc rối này nọ nọ kia gần như được chuyển hóa rất là nhiều cho nên bây giờ chúng ta nói tới năng lực cứu độ là ở ngài quán thế âm là khó có năng lực nào có thể so sánh được và cái điều thứ hai trong cái việc mà tu hành thì chúng ta nếu mà ở đây ai đã từng nghe được cái um, kinh lăng nghiêm cũng nghe cũng như nghe được kinh diệu pháp liên hoa kinh lăng nghiêm thì ở kinh diệu pháp liên hoa thì chỉ nói 32 ờ, ứng quá thân tiếp tục tức là sẵn sàng cứu độ tất cả các cõi tất cả các nơi tất cả các chỗ bất kỳ giờ phút nào dù ban ngày ban đêm giờ phút nào ở sông ở suối ở biển ở trên đồi trên núi hay là trên trời hay là ở dưới địa ngục thì ngài quảng âm đều xuất hiện để cứu độ hết đó là điều là chúng ta nói về năng lực cứu độ của ngài cái công hạnh của ngài ghi góp đến mức độ như vậy cho nên khi mà chúng ta à, được mà chiêm ngưỡng à, đảnh lễ chiêm bái cũng như là tôn thờ ngài quán thế âm ở trong gia đình của mình á thì đó là một cái điều cái phước lớn của chúng ta và nên nhớ là chúng ta đừng thường xuyên tụng niệm để chúng ta được chuyển hóa tâm thức nếu chúng ta là cái người có tu chúng ta không muốn cứu độ một cách bình thường mà mình muốn được cứu độ để vượt thoát sinh tử luân hồi đúng không vượt thoát cái lầm mê sinh tử trong cõi này chứ mình không muốn được cứu độ rồi kiểu thường thường là có tiền có bạc này nọ nọ kia nữa không phải là vượt qua cái khổ bình thường nữa thì chúng ta nên niệm ngày quán thế âm liên tục cố gắng là chúng ta phải niệm thật sự liên tục thì quý vị sẽ thấy là chúng ta sẽ tiến quá lạ lắm chúng ta công phu cứ trầy trật ngày này qua tháng kia mình thấy mình vẫn vẫn còn nguyên như vậy ví dụ như bây giờ mình ngồi thiền mình ngủ gục hoài đi <laughs> mà không cách nào mình tỉnh mình ngồi xuống là nó ngủ rồi à. thì đó là một cái nghiệp chứng hiện ra rồi thì mình thấy đó gọi là cái chứng nghiệp để mà gọi là ngăn trở cái công phu tu hành của mình đó thì bây giờ bắt đầu mình làm giống như nãy tôi chỉ là cũng là để ly nước mình niệm để mình tưởng là mình xin ngài cứu mình thoát khỏi cái nghiệp đó thì mình sẽ được thoát quý vị sẽ làm rồi quý vị mới thấy được cái điều này và cái thứ hai nữa là nói về cái ờ, cái công phu tu tập ở trong bản kinh Lăng Nghiêm thì cái điều này có một cái lần chúng tôi đã nói ở bên ờ, nước ngoài về cái ờ, cái phản văn văn tự tánh tức là sau khi mà Đức Phật đã dạy á, là thu nhiếp thất đại và giảng dạy một số điều ở phần trước của bản kinh Lăng Nghiêm rồi thì đến cái phần mà chọn căn viên thông thì trong số 25 vị Bồ Tát đã trình bày cái sở ngộ của mình một người là thông cái kiểu này người thông kiểu kia người thông kiểu nọ nhưng mà cuối cùng ngài Bồ Tát quán thế âm á đứng ra trình bày về cái cái cái công phu nhĩ căn viên thông của ngài Bồ Tát quán thế âm thì lúc đó Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta chấp nhận và lấy cái nhĩ căn viên thông ngày quán thế âm làm pháp tu và Đức Phật khẳng định rằng ở cõi của chúng ta là cõi thinh âm. Cho nên sử dụng người công phu viên thông của Ngài Quán Thế Âm là đệ nhất, là tốt nhất, dễ thành công nhất, dễ chứng đắc nhất, dễ thoát khỏi sinh tử luân hồi nhất.